Xin chào tất cả mọi người Hôm nay à, Phước Sửu à, Và Thùy Vi Xin à, gửi đến quý anh chị và các bạn Một cái dự án mà rất là hot theo à, Vi với Sủ đánh giá là cực kỳ hot trong cái thời điểm hiện nay là thời điểm rất là nhạy cảm về vấn đề pháp lý của khu vực nhà bè chi tiết 1 phần 500 phải không chị ừ. thì uh, chị Thùy Vi nói về cái dự án thì Phước Sủ uh, sẽ uh, à, và chị Thị Vi sẽ phân tích và review đánh giá cho mọi người những cái yếu tố khi mà chọn lựa một cái dự án gọi là đang à, rất là hấp dẫn tại nhà bè thì chị Thị Vi có thể là à, đánh nói sơ qua về cái thông tin của dự án để cho quý anh chị và khách hàng ở đây à, rõ được hay không? À, à, cái dự án này á, là được à, với tên gọi là Sài Gòn Sao Village và được phát hiện bởi à, Thủ Thiêm Real thì à, nhưng mà cái dự án này đặc biệt quan trọng là nó đã có sổ hồng từng nền cho nên là cực kỳ chắc về pháp lý đúng rồi ừ. thì bây giờ là phước sử và chị thì phi phân tích khoảng 5 yếu tố mà quý anh chị và khách hàng nên chọn lựa vào cái dự án à, Sài Gòn Sài Gòn South Village này ha. Ừ. Thứ nhất như chị Vy nói là yếu tố đầu tiên về pháp lý. Ừ. Đó là cái cái mà khách hàng bây giờ khi mà đặt mua một dự án nào thì rất là quan tâm đó là có pháp lý và là rất là chuẩn ở đây là sẽ là sổ hồng cầm tay và có thổ cư và đặc biệt là sở hữu vĩnh viễn phong chị Thùy Vi đúng rồi à, trong cái buổi à, gọi là rất là khó khăn à, khi mà hạn chế những cái tình trạng gọi là phân lô bán nền thì những pháp lý à, giống như dự án này thì à, đã là được là làm uh, chi tiết một phần năm trăm khá lâu rồi và cơ sở hạ tầng đầy đủ rồi phong chị Vi thì bây giờ là pháp lý sẽ là chuẩn chỉnh và dự kiến là sẽ uh, ra sổ từng từng lô cho khách hàng khi khách hàng mà nhận nền rồi à, cái yếu tố thứ hai mà chị Từ Vi à, muốn chia sẻ với khách hàng khi mà khi khách hàng muốn lựa chọn à, dự án này thì yếu tố gì vậy chị Vi thông thường á, thì khi mà mình à, mình lựa chọn một cái dự án á, thì đầu tiên đầu tiên mà Vi quan tâm nhất á, là yếu tố về chủ đầu tư cái thứ hai nếu như mà đối với những dự án mà mà đã có sổ như vậy thì là sổ mình cầm tay là chắc nhất rồi đúng không? Dạ. Yeah. Rồi ngoài ra thì ngoài ra thì à, một cái điều quan trọng nhất là khi mình đầu tư bất động sản thì mình phải quan tâm đến cái vị trí vị trí thì là cực kỳ là quan trọng à, để mà thắng trong bất động sản thì chỉ có là thứ nhất là vị trí thứ hai vị trí và thứ ba cũng chỉ là vị trí đúng yeah, không? vị trí ừ. vị trí là giống như là hết uh, um, 3 đến 40 phần trăm là cái cơ hội để uh, bất động sản đó có thể là uh, thanh khoản nhanh hay không tăng giá hay không phải không chị thì đối với cái vị trí này thì theo như chị Thùy Vi phân tích thì uh, như thế nào theo chị Thùy Vi gọi là xuất sắc cái vị trí này đối với à, đối với việc là khi mà mình à, mình vay ngân hàng á thì về cái vấn đề là pháp lý á, thì mình có thể vay ngân hàng để mua cái đất này. Yeah. Ngoài ra thì cái cái cái um, cái đất này á, khi mình mình mua vào á, thì khả năng thanh khoản rất là cao bởi vì yeah. hiện tại là nó nằm ở trong một cái khu dân cư hiện hữu đã có dân cư đã có tiện ích công cộng đầy đủ hết rồi tức là khi mà mọi người về đây là đã, đã có cái môi trường để mình sinh sống sinh hoạt hết rồi đấy như thì vị nói thì phước sử và chị vi di chuyển ra một cái con đường 14 à, mét vuông chị vi à, có con đường này thì gần như là đi vào trực tiếp ờ, tại dự án luôn và ờ, thì nhà, như quý vị đã thấy thì ở đây mình đã có cái khu dân cư hiện hữu hết rồi nhà biệt thự đầy đủ và đẹp hết rồi sủ ha Đúng rồi Và ừ. một cái điều đặc biệt nữa chị Thùy Vi và phước Sửu đang di chuyển ra cái mặt trước Thì nó cách đường Lê Văn Lương tầm khoảng hơn 100 mét thôi Với cái vị trí này thì uh, quý anh chị có thể di chuyển ra và Lê Văn Lương là một cái trục đường gọi là rất là sầm uất mua bán uh, đầy là đủ một, Nguyên một cái trục chợ và có tất cả các bách hóa xanh, điện máy xanh, có mắt rồi tất cả các cái cái cái nhãn hàng lớn của rồi. đều tập trung ở đây hết bởi vì là cái quy mô dân số ở đây khá là tốt đúng rồi ừ. thì à, chị Thùy Vy ơi à, đối với một cái vị trí đẹp như vậy đó thì à, khi mà, mà trở thành mà làm một cái dự án á, thì à, vị trí đó là quan trọng thì à, từ cái vị trí này chị Thùy Vy đi à, đi sang quận 1 nó gần hay không à, cái này thì sát bên quận 1 à. tại vì mình đi mình chỉ cách quận 1 là mình đi theo đường Nguyễn Thọ hoặc là Nguyễn Văn Linh này mình đi qua à, tới quận 1 là cách quận 4 đi qua quận 4 đi qua à. mấy cái à. cầu đúng à, không em? qua mấy cái cầu đúng rồi. Ừ. Thì à, một cái điều đặc biệt đó là với cái vị trí này thì nó cách khu đô thị à, GS Metro City á ừ. à, dai, dai dạ. gai của Hàn Quốc Đây á. là một cái khu đại đô thị nha nha. Đúng rồi, chỉ 400 400 mét thôi chị. Dạ. Và một cái khu gọi là compound à, gọi là rất đẳng cấp tại nhà bè à, như là La Villa này sau thì cách dự án này khoảng 800 mét thôi một cái vị trí quá đẹp và quá tuyệt vời và gọi là di chuyển rất là gần à, tới à, là cao tốc Bến Lức Long Thành Dầu Dây nè để đi về à, những khu trung tâm đi về những cái tỉnh miền Trung miền Bắc và mình có thể là đi đến sân bay Long Thành chỉ khoảng hơn hai chục phút không chị? À, những cái vị trí có tuyệt vời và điều đặc biệt ở đây là với cái vị trí này thì ờ, nó gần với lại cái cái nút giao thông mà Nguyễn Văn Thọ Nguyễn Văn Linh là sắp sửa bàn giao à nó ừ. gọi là à, một cái à, nút giao thông là ba tầng phải không chị ừ. và thông ừ. xe và hầm chui à, để gia, giúp là khu này tránh, tránh tình trạng kẹt xe đúng rồi đây giống như là một cái nút giao thông giống như là một cái gọi là cái điểm nhấn quan trọng trong cái ờ, giao thông để mà làm cho cái khu vực này kết nối với những một cách thuận tiện thuận tiện với khu vực khác à, một cái điều đặc biệt nữa à, là yếu tố thứ ba phước sử và chị vi à, muốn gọi là à, cho khách hàng biết đầy đủ là đối với cái dự án này á, khi chị vi gọi là tìm hiểu thông tin á, à, và đặt mua á, thì nó không phải là một bãi đất trống mà cũng phải là dừa nước phải không chị vi là một nó nằm trong một cụm khu dân cư rất là hiện hữu à, xung quanh là rất là nhiều cái tiện ích thì chị Vy có thể điểm qua một vài cái tiện ích mà khi mà di chuyển từ khu dân cư này để đến à, à, những cái tiện ích kia được không chị Thị Vy? À, từ đây mình đi xuống quốc tế Mỹ tầm khoảng 10 phút 10 phút thôi ừ, 10 đến 15 phút thôi thì à. như vi là vi phóng bạc mạng <laughs> vi chừng 10 phút à, <laughs> còn chị vi đang học ở tại đây phải không à, với một cái trường quốc tế mỹ học tại việt nam nhưng mà cấp bằng quốc tế và một cái trường quốc tế mỹ cực kỳ lớn tại nhà bè à, và một cái điều đặc biệt nữa là từ đây thì mình chỉ mất khoảng hơn 10 phút để di chuyển sang quận 7 và phú mỹ hưng là một cái khu đô thị gọi là cực kỳ lớn đến 400 hecta và tất cả những tiện ích à, giống như cái trường học bệnh viện quốc tế tất cả nằm ở đó phải không chị Đúng. và và một cái điều đặc biệt là chỉ cần khoảng à, hơn 100 m là di chuyển ra đường Lê Văn Lương có tất cả những chợ búa trường học từ cấp 1 đến cấp 3 à, ờ, đặc biệt, là vừa rồi á, là ngay ở phía dưới đây Phố Mỹ Hưng có ra cái à, khu à, Melia à, dạ là chị. khá là lớn em yeah. Dạ. có biết khu Melia của cái gì công á à. Thái Công à Thái Công, Thái Phú Mỹ Hương làm chủ đầu tư mấy cái cái cái đó ra cực kỳ là hot luôn wow, mà dạ, nó dạ. ở xa ở đây nha nó từ đây và xuống dưới kia lận nhưng mà lượng lượng lượng, à, lượng à, khách hàng mà đặt mua rất là nhiều không Đúng chị rồi cháy hàng cháy rồi, hàng luôn rồi thì à, ừ. những cái tiện ích như vậy thì à, ngoài những cái yếu tố mà phước sửu à, phân tích cho quý anh chị và các bạn khi nãy nói à, giờ là về pháp lý nè à, vị trí nè à, rồi à, những cái cơ sở hạ tầng nè à, đã hình thành rồi thì một cái cái cái à, yếu tố à, nữa à, để góp phần gọi là tăng thêm cái gọi là à, cái uh, mức sống ở đây à, ở đây là điều đặc biệt ở đây là cái mức độ gọi là cây xanh rất là nhiều phải không chị mức độ nhà bè này là mức độ ờ, phủ cây xanh rất nhiều chị Vi mình có thể di chuyển một vài cái tiện ích ở trong khu này chị ha ừ. à, rồi à, cây xanh và điều đặc biệt ở đây là có rất là nhiều sông sông ngòi đấy chị đúng rồi khi một một dự án mà nó tiếp giáp được rất là nhiều cái hệ thống sông ngòi thì nó rất là mát mẻ này rồi à, rất là happy khi mà mình về đó ở phải không chị đúng rồi thì cái này mình được ờ, khi mà vi vi đi ráp á ừ. vi là vi ờ, có thói quen là vi đi xe là vi không có đi tự đi xe mà đi ráp ừ. thì cái các anh tài xế mà di chuyển từ khu vực quận 1 rồi ờ, qua quận 4 thì bước qua bên phương cầu đi qua khu vực quận 7 nhà bè này á ừ. thì là mọi, mọi người nói là cảm giác rất là cảm thấy nó mát ừ, hẳn luôn. luôn là do là sao bên này mình rất là nhiều sông và rất là nhiều cây ừ. à, khu vực này là cho nên là à, rất là nhiều à, những cái gia đình mà dạng là nói chung là có tiền á ừ. thì họ chọn cái khu vực này để mình người ta sinh sống đúng rồi à, thì ừ. à, giống như sau cái tình hình dịch covid á ừ. quận ừ. 7 nhà bè là một cái nơi tâm điểm rất là tốt cho nhà đầu tư mà mình đang à, lựa chọn mà để là nơi an cư và lạc nghiệp tại nhà bè phải không chị ừ. và điều đặc biệt ở đây là xung quanh một cái dự án này là cái yếu tố rất đặc biệt để tìm năng tăng giá là xung quanh cái dự án này là gần như là đến 4 đến 5 dự án đang trên đà gọi là phát triển và đưa vào hoạt động à, giống như là GS Metro City à, gọi là dây cây nhà bè thì đối với, với diện tích dự án này là 350 hecta ừ. rồi La Villa nay nói sau chung là tập hợp toàn những là anh tài của ờ, của làng bất động sản nói chung à, là ờ, những chủ đầu tư lớn thôi sẽ về cái khu vực này phát triển khi mà khu ừ. À, khu những cái khu dân cư đó hình thành và à, đưa vào dân vào à, gọi là ở thì ở đây là những cái cư dân sống gọi là hiện đại và văn minh với những cái tầng lớp gọi là trí thức và có tài chính về ở đây thì cái mức giá của cái khu này nó sẽ nâng tầm và nó lên một cái level và nó sắc sắc sắc trở thành một cái à, xác lập một cái giá mức giá mới phải không chị? Ừ. Đấy. Nên là cơ hội bây giờ là lựa chọn đầu tư là rất là tuyệt vời trong khi thị trường còn đang có những cái biến động khó khăn về gọi là cho vay thực ra chị cũng có mới nghe một cái thông tin là là cái bên ờ, bên lý gia thành á tập yeah. Dạ. đoàn ờ, bất động sản hồng kông á yeah. Dạ. người ta có thu tóm một cái quỹ đất ở ờ, Phi. Nhà bè đó hả? Ừ. Ừ. Vâng, và có một điều đặc biệt, cái yếu tố cuối cùng mà Phương Sử và chị Thùy Phi đang phân tích ừ. cho mọi người nhà là đang gọi là thị trường đang có cái dấu hiệu gọi là siết chặt bất động sản. Ừ. Nhưng mà đối với cái dự này là một cái ngân hàng gọi là lớn nhất tại Việt Nam chị ừ. Vi có thể nói sơ qua về cái ngân hàng cho vay của dự án này và à, ừ. với lại mức lãi suất như thế nào thì theo như kinh nghiệm đi bán hàng á thì đối với Vietcombank là ngân hàng nhà nước Việt à, của nhà nước á thì à, không dễ dàng đứng ra bảo lãnh các dự án và nếu như có dự án nào mà có Vietcombank đứng ra bảo lãnh thì cái đó phải chắc về pháp lý và chắc chắn là cái mức độ lợi nhuận của dự án đó tăng rất cao đúng rồi ừ. một cái yếu tố gọi là tuyệt vời khi mà khách hàng ừ. lựa chọn dự án này phong chị ừ. khi có ngân hàng Vietcombank một ngân hàng nhà nước với lãi suất rất là tốt và gọi là đang dự án này cũng đang có rất là nhiều ưu đãi phải không chị ừ. và một cái điều đặc biệt nữa là đối với cái dự án này thì sẽ là à, mức hỗ trợ cho vay rất là cao có ngân hàng Vietcombank hỗ trợ thì còn gì bằng nữa không chị ừ. rồi à, vừa rồi là chị Thùy Vi và Phước Sửu đã phân tích tất cả những yếu tố khi lựa chọn cái dự án Sài Gòn Sao Village đúng rồi chính xác thì quý anh chị à, cảm nhận và thấy những cái thông tin của Phước Sửu và chị Ti phân tích là à, nếu mà là đúng thì à, đừng ngần ngại à, alo và comment ngay cho Phước Sửu và chị TV để, để Phước có thêm nhiều thông tin đúng rồi có nhiều dạ. thông tin tiếp theo và đặc biệt là ngay bây giờ ừ, đang gọi là mở bán đang rất là hot luôn á tại vì nó chỉ có 240 nền thôi yeah, dạ, không có số lượng rất là ít luôn số lượng sản phẩm mà, mà với rất nhiều loại à, diện tích để cho quý khách hàng lựa chọn giống như là ừ. 6 nhân à, 5, 5 nhân 16 5 16, 5 18, 5 19 và 10, 10 20, À, rất là dễ lựa chọn vâng à, tùy à, vào tài chính của mình và mình có thể là à, chọn những sản phẩm phù hợp à, để à, chọn cho mình một cái cơ hội gọi là đầu tư sinh lợi và an cư lạc nghiệp tại nơi đây ừ. rồi cảm ơn à, quý anh chị và các bạn đã xem video của chị Thùy Vi và Phước Sửu